chạm nhẹ vào ánh sáng những cánh hoa tan nhanh như trong giấc mơ một người vội vàng bước đi lòng không nghĩ suy nói đi một ngàn lời nói dối sẽ thương và thương cho đến kiếp sau vết thương mới đây chưa lành lỡ đau thêm nữa cũng đành một lần yêu là tim chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai tự mình yêu đuối chẳng thể nếu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca cơn đau này thì lòng có dám chia xa vì yêu nhốt chúc thân riêng ta với người dù lòng quặn đau giá rời dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu lần yêu là tim chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sáng mai tự mình yêu đuối chẳng thể níu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca đơn đau này thì lòng có dám chia xa vì yêu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu vì yêu nhau trong thân riêng ta với người dù lòng quặn đau gió rơi dẫu cho con tim hùng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta phải từ thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu giá như quay người no